anh đây đơn côi lại một lần anh đây đắng cay với bao nỗi đau em đã gieo trong trái tim lại một lần anh đây bơ vơ lại một lần anh đây u mê bước đi mê man lang thang em đâu hay biết chẳng biết người đã ra đi dù biết lời hứa trôi qua cuộc tình đó hướng đau thương người đã hứa người sẽ mãi yêu anh giờ người đã xa thật rồi lên đôi môi muốn khóc một lần để quên nỗi sầu tiếng nói nụ cười làm cho tim anh buồn đau đêm vào lòng này khôn nguôi của tình mình chưa xa và em đang khuất rồi nhớ mãi kỷ niệm ngày tay trong tay ấm áp bên nhau sưởi ấm cõi lòng có lẽ bây giờ người đang bên ai ngồi bên nhau và cười chung cho nhau còn mình anh nơi đây đồ vui với bước tới dream oh dream chỉ là giấc mơ nhiều lần anh đây đơn côi lại một lần anh đây đắng cay với bao nỗi đau em đã giao trong trái tim lại một lần anh đây bơ bơ lại một lần anh đây u mê bước đi mê man lang thang em đâu hay biết chẳng biết người đã ra đi dù biết lời hứa trôi qua tình đó hứng đau thương người đã hứa người sẽ mãi yêu anh giờ người đã xa thật rồi anh đã khuất rồi nhớ mãi kỷ niệm ngày này trong tay ấm áp bên nhau sưởi ấm con lòng có lẽ bây giờ người đang bên ai ngồi bên nhau và cứ chuyện trêu nhau còn mình anh nơi mơ mãi chỉ là giấc mơ nhưng mà muốn trôi qua đã chính bạch của chân trời lời em nói em yêu anh nhưng giờ đây chỉ còn mình anh đứng dưới con đường đau quặn lòng chia chặt lòng nhưng giờ đây em đã ra đi vậy sao người ơi nhưng ngọn nến anh vẫn thắp chờ đến cái ngày anh được gặp để gỡ bỏ duyên dáng sợ và được vứt một sự phận lòng đong nhưng giờ đây có còn em bên cạnh anh đôi ta đi lanh quanh trên con đường vắng xưa khi người yêu quá xa sao cảm giác đớn đau yêu như ta mộng mơ cho trong mong tình yêu đẹp từng ôm như không phải mơ anh có thể bảo vệ nó yêu thương nó và giữ gìn nó là một lần anh đây đơn côi là một lần anh đây đắng cay với bao nỗi đau em đã gieo trong trái tim là một lần anh đây mơ mơ là một lần anh đây cũng mê bước đi mê man lang thang em đâu ai biết chẳng dream a dream để được một lần nhìn thấy em dream a dream để được cầm bàn tay nó yêu dream a dream thầm mong chỉ là giấc mơ